Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cập nhật về cơn bão số 3 của Đài truyền Việt Nam. Như vậy là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì tâm bão số 3 đã chính thức đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối nay. Và ngay sau đây, phóng viên Thúy Quỳnh từ Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về cơn bão này. Chào anh Tuấn Dương và xin kính chào quý vị khán giả. À, và tối nay những trận gió bão mạnh tới cấp 9, cấp 10 và giật cơi cấp 11 ở Quảng Ninh đã quật đổ hàng loạt cây xanh, cột điện và biển quảng cáo ở thành phố Hạ Long khiến cho ít nhất hai ngôi nhà đã bị tốc mái. Còn ở thủ đô Hà Nội thì những trận mưa bão xối xả không ngừng chút xuống cây cối nghiêng ngả, gió rít mạnh từng hồi, à, thật khó có thể di chuyển ngoài trời vào lúc này. Số liệu thực tế ở Hà Nội thì gió cũng đã mạnh thêm một cấp, đạt cấp 7. Mưa cũng đang tăng lên, chỉ trong vòng một tiếng qua mà rất nhiều điểm ở thủ đô Hà Nội có lượng mưa là từ 10 cho đến 17 mm, tại Láng và Vĩnh Quỳnh là 17 mm, Quan Hoa 13mm, Tả Thanh Oai 12mm và Thanh Trì là 10mm. Và đêm ngày hôm nay thì bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và sẽ suy yếu. Thế nhưng hoàn lưu của nó vẫn sẽ gây gió mạnh cho cả đất liền cũng như là trên biển. Đối với khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn và Cát Hải sẽ còn có gió mạnh tới cấp 9, cấp 10, giật tới cấp 12, cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét và biển động rất mạnh. Trên đất liền, các tỉnh như là Hải Phòng, lui vào sâu trong như Bắc Giang hay Lạng Sơn thì gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh có thể mạnh tới cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài gió mạnh, mưa cũng tăng lên và dồn dập nhất trong đêm nay sang tới cả ngày mai, với tổng lượng mưa phổ biến toàn miền là 100 đến 200 mm Trọng tâm mưa là khu Đông Bắc, phía Bắc Đồng Bằng và Trung Du có thể lên tới là 200 đến 300 mm. Mưa lớn cũng sẽ tạo ra một đợt lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình với biên độ lũ lên là từ 2 cho tới 7 mét. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và cả sông Lục Nam tại Lục Nam có thể vượt mức báo động 3. Các tỉnh thành vùng núi như là Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang hay Hà Giang đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Còn ở những khu đô thị ở đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì cần phải đề phòng về khả năng bị ngập úng. Ờ, và bản tin bão đặc biệt cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin được quay trở lại trường quay S3. Kính thưa quý vị, như vậy là cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên chúng tôi đang có mặt tại đây sẽ cung cấp cho khán giả tình hình tại địa phương này. Xin mời chị Nguyễn Ngân. Xin chào anh Tuấn Dương, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khu vực của dưới chân cầu bãi cháy của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút từ à, văn phòng của Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ninh, à, thì đến thời điểm này cơn bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền của tỉnh Quảng Ninh vào lúc 21 giờ 15 phút tối nay. Tâm bão là hai khu vực của huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà của tỉnh Quảng Ninh. Các huyện à, Cô Tô và huyện Vân Đồn là những vùng chịu ảnh hưởng. Và theo những thông tin mà chúng tôi có được là những um, thiệt hại các địa phương báo về thì chưa có bất cứ một thiệt hại nào về người cũng như là tàu bè um, trên sông. Uh, thiệt hại về hoa màu là đến thời điểm này uh, của huyện Móng uh, của Móng Cái thành là có 1.000 hecta lúa mùa và vụ bị gãy đổ và có thể là ảnh hưởng năng suất. Có 5 ngôi nhà bị tốc mái, một vài cột điện cũng như là cây cối bị gãy đổ. Vào những những cái thông tin cập nhật hơn về tình hình thiệt hại của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được chúng tôi ờ, đưa tiếp theo trong các bản tin ờ, thời sự ờ, chào buổi sáng ngày mai. Ở thời điểm này tôi đang đứng là của ừ, dưới chân cầu bãi cháy. Mặc dù là cơn bão số 3 được dự báo là đã đi qua thành phố Hạ Long cũng như là đã bắt đầu giảm những cái thiệt hại tại địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên thì sức gió cũng như là lượng mưa vẫn đang tiếp tục lớn. Bởi vậy nên theo những cái thông tin mà chúng tôi có được thì quý vị khán giả nhất là những bà con ở đây sẽ tiếp tục lưu ý có thể ở lại nhà à, an toàn trong đêm nay. Còn với những cái phương tiện mà đang lưu thông trên đường thì có thể dừng lại những cái trạm à, nghỉ chân ở trên đường à, để có thể là sáng mai tiếp tục lưu thông. À, cái việc mà chúng ta tiếp tục à, cảnh à, giác cũng như là à, đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như là thiệt hại về tài sản vẫn tiếp tục phải à, à, được đảm bảo trong đêm ngày hôm nay. À, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật à, những thông tin tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo và xin mời quay trở lại trường quay với anh Tuấn Tuấn Dương ạ. Kính thưa quý vị, huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Phóng viên Hà Trang sẽ thông tin chi tiết. Chúng tôi đang có mặt tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, một trong những tâm bão của tỉnh Quảng Ninh. Và vừa rồi thì đã một căn nhà đã bị sập xuống. Tuy nhiên thì không có thiệt hại về người do công tác di dân trước khi cơn bão đổ bộ về đã được kịp thời xử lý nhận được thông tin là có căn nhà sập thì đồng chí Vũ Văn Diện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên đã có mặt ngay tại hiện trường để kịp thời uh, khắc phục hậu quả. Vâng, xin được chào ông ạ. À, xin ông cho biết là diễn biến hiện nay của cơn bão số 3 tới Quảng Ninh và đặc biệt là huyện mình ra sao? Vâng, ờ, trên địa bàn huyện Tiên Yên chúng tôi thì bắt đầu ờ, từ 7 giờ 5 phút thì bắt đầu là có gió lớn ở các xã ven biển và đến trong vòng khoảng 30 phút từ sau 7 giờ thì à, liên tục là gió cấp 8, cấp 9 và có những nơi là có thể là giật đến ờ, cấp 10, cấp 11. Và những cái công tác tiếp theo để chúng ta có thể kịp thời ứng phó để không xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc đó là gì? Vâng, bây giờ thì ờ, chúng tôi trên địa bàn toàn huyện thì tất cả các cái mũi thì cũng đang tiếp tục là chỉ đạo phòng chống bão. Thì chúng tôi xác định rằng ờ, đến thời điểm này có thể nói là bão sẽ ngày một mạnh lên. Thế nên là công tác phòng chống bão lũ thì vẫn đang được tiếp tục. Đồng thời là như vậy là từ tối đến giờ thì trên địa bàn huyện là mưa rất lớn mưa kéo dài nên vì vậy là chúng tôi đang phải ờ, tính tiếp đến cái phương án là phải ờ, phòng chống lũ quét và sạt lở đất đá. Vâng như vậy là cơn bão số 3 đã chính thức đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và gây ra những thiệt hại ban đầu. À, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì đến 22 giờ tối nay thì cơn bão sẽ còn đổ mạnh vào với mức cường độ mạnh mẽ hơn nữa. À, tuy nhiên thì tại huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh thì đã tập trung mọi nguồn lực để kịp thời ứng phó với cơn bão số 3 này. Và những thông tin tiếp theo của cơn bão thì sẽ được chúng tôi cập nhật. Còn tại Hải Phòng, nơi được xác định là một trong hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, kỳ bão vào đất liền, thì đến thời điểm này thời tiết sẽ như thế nào? Phóng viên Việt Cường của chúng tôi sẽ thông tin chi tiết. Xin mời anh Việt Cường. Vâng, thưa quý vị, lúc này địa bàn Hải Phòng vẫn còn có mưa và gió lớn. Tuy nhiên thì cường độ đã giảm hơn so với hai tiếng trước đây. Và nửa tiếng trước thì chúng tôi đã có một cái khảo sát một vòng trên những trục đường chính của quận Đồ Sơn và thấy rằng đã có nhiều cành cây, thân cây bị gãy đổ và trước những diễn biến của cơn bão số 3, từ 19 giờ tối nay thì quận Đồ Sơn đã cho sản nước đệm cho toàn bộ khu vực phường Ngọc Hải để tránh ngập lụt do hoàn lưu sau bão. Rất may là bão đổ bộ vào đất liền trước khi à, khi mà nước chiều đang thấp. Nhưng vào nếu ngày vào ngày mai mà mưa to và nước chiều dâng cao thì có thể sẽ gây ngập lụt cục bộ. Hiện tại thì các tuyến đê kè ở Đồ Sơn vẫn giữ được mức độ an toàn. Và theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của thành phố Hải Phòng, Tính đến 22 giờ ngày hôm nay đã tổ chức sơ tán và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho gần 21.000 người ở các khu vực nguy hiểm. Một số quận huyện của Hải Phòng vẫn đang mất điện như là huyện đảo Cát Hải và quận Đồ Sơn. Và tại Cát Hải thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là hơn 100 khách du lịch, trong đó có 88 người nước ngoài đang bị mắc kẹt do bão và đã được bố trí chỗ ăn nghỉ. Và gần 1.000 người dân đã được sơ tán đưa đến điểm trú tránh ở trên 10 điểm đến an toàn À, theo báo cáo nhanh thì tính đến thời điểm này, Hải Phòng vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin trở lại với trường quay. Kính thưa quý vị và các bạn, đảm bảo thông tin liên lạc trong quá trình ứng phó với bão là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Chính vì vậy, Đài Thông tin Duyên Hải Hải Phòng đã luôn ứng trực sẵn sàng tiếp nhận thông tin cứu hộ cứu nạn. Và đến thời điểm này, nhờ làm tốt nhiệm vụ, nên một số ngư dân của tỉnh Nghệ An neo đậu tại Hải Phòng đã được cứu hộ an toàn. Trước và trong khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh ven biển phía Bắc, công tác thông tin liên lạc đã được các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại Đài Thông tin Duyên Hải, lực lượng cán bộ chốt trực tiếp nhận thông tin trong bão được tăng cường. Thông tin từ cơ quan này cho biết, chiều tối nay, những tác động ban đầu của bão số 3 đã gây thiệt hại đối với một số ngư dân của tỉnh Nghệ An đang neo đậu phương tiện tại vùng biển Cát Bà và lúc 18 ờ, giờ 34 phút ngày hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2014 thì Đài Thông tin Hải Phòng tiếp nhận được ờ, cái thông tin của tàu cá 9986 Nghệ An ở, ờ, có thông tin là báo nạn là trên tàu là có uh, có ba người bị thương cho nên đài thông tin hải phòng đã tiếp nhận thông tin và uh, đã gửi cho uh, trung tâm phối hợp tìm kiếm nạn khu vực 1 hải phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão của thành phố Hải Phòng và ban chỉ huy phòng chống lụt bão của ờ, tỉnh Nghệ An và ngoài ra thì gửi cho các ờ, ban ngành chức năng như là cục hàng hải và trung tâm phối hợp ờ, trung tâm cứu ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để mà các đơn vị có hướng xử lý thì tiếp sau đó thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin của của của, của bên uh, mà trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 1 là trung tâm đã phối hợp với lại đồn công an biên bộ biên phòng của Cát Bà để ra để ứng cứu cho tàu được biết đến 21 giờ tối, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được với các nạn nhân và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, công tác chốt trực, tiếp nhận thông tin đã được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, thông tin với các ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, đối với phương tiện thông tin VHF, do một số địa phương không duy trì tốt chế độ sạc điện cho thiết bị nên khi đưa vào hoạt động tín hiệu yếu và khó khăn trong việc trao đổi thông tin. Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền và đã làm cho nhiều tuyến phố có cây xanh bị gãy đổ. Đây là một trong những cây xanh bị đổ trong bão do phóng viên thời sự ghi được khi cây vừa bị đổ sập xuống lòng đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Những thông tin về thiệt hại do bão sẽ được chúng tôi tiếp nhận và thông tin trong các bản tin tiếp theo. Phần cuối bản tin, phóng viên Mai Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Xin mời chị Mai Ngọc. Xin chào anh Tuấn Dương, thưa quý vị và các bạn. À, vậy là bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền. À, và ngay lúc này thì tôi vẫn đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Chúng ta đã có những con số liên quan tới ờ, cơn bão số 3. Và ngay lúc này bên cạnh tôi là ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ đưa đến chúng ta những con số liên quan tới cơn bão này. Vâng, xin được chào ông ạ. Thưa ông, bão số 3 đã đổ bộ vào Quảng Ninh. Vậy khi vào đất liền thì bão đã gây ra gió mạnh nhất cũng như là mưa lớn nhất cho khu vực nào ạ? Vâng, ờ, thưa chị và thưa quý thính giả, thì ờ, khoảng 9 giờ tối nay vùng tâm bão đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh và cụ thể là đi ờ, ngang phía nam của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo ghi nhận số liệu đến 11 giờ đêm nay thì chúng tôi ghi nhận được ở trên vịnh Bắc Bộ ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió giật mạnh cấp 12. Ở vùng ven bờ như đảo Cô Tô đã đo được gió giật mạnh cấp 11. Khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng đã ghi nhận được gió giật cấp 9 cấp 10 khu vực Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang đã ghi nhận được gió giật cấp 6, cấp 8. Như quý vị cũng đều thấy là khu vực thủ đô Hà Nội cũng đã ghi nhận được gió giật cấp 6, cấp 7. Đặc biệt trên đỉnh Mẫu Sơn thì chúng tôi đã ghi nhận được cái gió giật đến cấp 13. Về cái tổng lượng mưa thì ờ, khu vực Đông Bắc là xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 70 mm. Một số điểm là ghi nhận được cao hơn như là ở đỉnh Mẫu Sơn là tổng lượng mưa đâu được đến 112 mm ở khu vực đảo Cô Tô là ghi nhận được là 161 mm. À, vâng, chúng ta đã có những con số liên quan tới cơn bão số 3, những con số không hề nhỏ một chút nào. Đấy là khi nó đổ bộ thì ờ, cấp gió của nó rất là mạnh, cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 12. À, ờ, thế nhưng mà bây giờ điều mà rất nhiều người quan tâm hiện tại đó là trong đêm nay và dạng sáng mai thì không biết là tình hình diễn biến của gió mạnh cũng như là mưa bão liên quan tới cái cơn bão này sẽ như thế nào ạ? Và chúng tôi cũng rất muốn biết rằng những vùng nào sẽ vẫn còn nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn cũng như là gió mạnh. Vâng, ờ, thưa quý thính giả, thì đến 23 giờ tối nay, vùng tâm bão đi sâu vào đất liền và cường độ hiện tại ghi nhận được đang ở cấp 8, cấp 9. Bão tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây với tốc độ 25 đến 30 km một giờ và cái cường độ tiếp tục suy giảm thêm. Đến sáng mai thì cái cơn bão này suy giảm thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Do vậy thì trong quá trình đêm nay khi di chuyển vào trong sâu trong đất liền, các cái vùng cần cảnh báo gió mạnh tiếp tục là khu vực Lạng Sơn, thậm chí sang Bắc Cạn và Thái Nguyên, một vùng của một phần của của Quảng Ninh. Thế trên biển thì chúng tôi vẫn đề phòng là trong đêm nay vẫn có gió mạnh cấp 9 đến cấp 10. Thế còn về mưa thì như quý vị đều đều thấy là cái tổng lượng mưa đo được đã phổ biến đã lên đến 100 mm và trong đêm nay thì cái vùng mưa tiếp tục lan sâu ở trong đất liền. Vùng đặc biệt nguy hiểm là khu vực Đông Bắc và vùng phía Bắc do cường độ mưa sẽ tập trung chủ yếu là từ đêm về sáng với cường độ rất lớn. Do vậy cái nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét là rất lớn. À, vâng, à, từ lúc mà cái cơn bão đổ bộ cho đến giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là ở thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận thấy những cái cơn mưa lớn cũng như là gió rất là mạnh. Vậy ông có thể cho chúng tôi được biết chính xác là gió ở thủ đô Hà Nội cũng như mưa ở đây à, đã đạt đến tới cấp nào rồi ạ? Vâng, theo ghi nhận của số liệu chúng tôi thu thập được ấy, thì gió ở khu vực Hà Nội đã ghi nhận được gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Mưa tính đến thời điểm này đã phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 40 mm một số nơi cao hơn. Um, và những cái cơn mưa trong một thời gian rất ngắn mà chúng ta đã ghi nhận được một cái lượng khá lớn. À, vậy thì từ giờ cho đến sáng mai, thời gian cũng còn 7 ờ, đến 8 tiếng nữa thì không biết rằng lượng mưa cũng như là gió ở thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào ạ? Vâng, à, theo số liệu chúng tôi ghi nhận được cũng như các sản phẩm dự báo cho thấy thì đối với thủ đô Hà Nội ấy, thì mưa to sẽ tập trung chính vào nửa đêm về sáng và cường độ mưa ở khu vực Bắc của thành phố Hà Nội ấy, có khả năng xảy ra trong khoảng từ 50 đến 150 mm ở phía nam thì từ khoảng từ 30 đến 80 mm và cường độ mưa dồn dập là từ đêm về sáng thì do vậy thì cái khả năng mà ngập lụt cho cố định trong đêm nay và sáng mai là rất cao à, vâng xin được cảm ơn ông ạ Thưa quý vị và các bạn, à, vậy là chúng ta đã có những con số rất cụ thể liên quan tới cơn bão số 3. À, và vâng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại rằng ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội từ giờ cho đến sáng mai vẫn tiếp tục sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật tới cấp 7, cấp 8. Lượng mưa ở Bắc thủ đô Hà Nội được dự báo từ đêm nay cho đến dạng sáng mai có thể đạt từ 50 đến 150 mm, còn ở khu vực Nam thủ đô Hà Nội là từ 30 đến 100 mm. Vâng, đây là một con số mà theo nhận định thì không hề nhỏ một chút nào. Vì vậy ờ, ờ, chúng tôi cũng đưa ra cảnh báo ngập lụt ờ, đối với khu vực thủ đô là vẫn còn rất cao ạ. Thế còn từ giờ cho đến hết đêm nay và sang dạng sáng mai chắc hẳn là với những cái lượng mưa lớn như thế này và gió giật mạnh thì chúng tôi đưa ra khuyến cáo rằng ờ, các bạn không nên di chuyển ở ngoài đường hay ra khỏi nhà. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay thời sự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về cơn bão số 3 của Đài truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.